ở đây là nguồn hai chiều và nó sử dụng à, van điện từ các bạn nhé tất cả đều sử dụng van điện từ hết van điện từ 220 nên van này van điều khiển van này thì à, các bạn à, sẽ phải mua thêm một bộ công tắc để đóng mở cái van điện từ này thì hiện tại là trong cái này là chưa có bộ công tắc Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua thì mua thêm hoặc các bạn tự về đấu lối lấy hoặc bên mình sẽ làm cho cái này nó cũng không khó vì là nó chỉ là cái van để mở điện thôi đấy à, thì ở đây thì à, giới thiệu sơ về cái à, dung tích bình này là nó khoảng 5 lít nếu như có nhu cầu đặc biệt cao hơn ấy, thì có thể thay đổi thành à, bình à, lớn hơn Nhưng hiện tại mặc định là bình 5 lít đấy à, cái trọng lượng của ba cái con này thì nó lần lượt à, cái 750W ờ, này là 16,5 kg này cái 1500W ờ, này là 17,5 kg này cái 2200W ờ, này là 18 kg này Đấy. cái kích thước thì lần lượt tính như sau đối với cái loại à, con 2002 ấy, này của nó là 55 chiều dài con 750 à, này của nó là 52 cm còn con 1500W à, này của nó cũng là 55 cm Đấy. kích thước chiều rộng thì à, nó chỉ khoảng 25 cm thôi Đấy. À, mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại đang À, lưu ở phía bên trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giá thành sản phẩm thì bên em sẽ để ở dưới phần mô tả các bạn nhé.